Và như vậy là ở trong à, video trước thì tôi hướng dẫn anh chị là đó là cách à, mua tức là sau khi anh chị điền thông tin vào đúng không? Và sau đó chuyển khoản Thì uh, sau đó anh chị vào phần uh, Gmail của mình nhé Sau khi anh chị đã thanh toán thành công xong Thì sẽ nhận được hai cái email Email số 2 là cảm ơn này, đã hoàn thành Và sau đó anh chị bấm vào phần tải về cho tôi nhé Và sau đó anh chị bấm vào phần tải về Tải xuống nhé tôi sẽ lưu trữ ở một cái thư mục nào đó này. tôi bấm vào phần xếp lưu lại và sau đó tôi bấm vào phần là chuyển đến cái phần mà tôi đã tải về đây rồi tôi bấm giải nén ra anh chị nhé ở trong đây chị có cái bản để chúng ta cài đặt anh chị nhé. và có phần key nhé phần key thì chút nữa tôi sẽ hướng dẫn chị là dán cái key vào rồi sau đó tôi sẽ vào phần uh, website WordPress của mình rồi sau đó là tôi bấm vào phần plugin anh chị nhé Bấm vào cài mới này Chọn plugin này, bấm vào cài mới Và tôi bấm tải plugin lên Chu file Và tôi chọn đến cái plugin mà tôi mới tải về đấy Đây Tôi bấm tôi chọn này Bấm vào open Bấm vào cài đặt Sau đó là tôi bấm vào phần kích hoạt plugin Rồi sau đó là anh chị kéo xuống phần à, đây qua phần Try Dashboard này là chúng ta tiến hành nhập key với chị nhé nhập phần key key vào để cho kích hoạt lên bấm vào phần License Manager này là bắt nhập địa chỉ email và license key thì uh, tôi đã cung cấp cho chị cái email và cái license key là chị chỉ việc gì dán vào và bấm vào Active License và tôi bấm phần Active License để kích hoạt cái PD này lên như vậy là cái plugin đã được kích hoạt anh chị nhé và sau đó chúng ta chuyển qua phần ờ, đây plugin đây đã cài đặt nhé để chúng ta gì update cái bản mới lên họ bảo là gì đã có phiên bản phần mới thì bấm tôi bấm vào nâng cấp ngay này để chúng ta tiến hành nâng cấp cho cái Thôi Architect này rồi chúng ta thử nghiệm anh chị nhé bấm vào phần trang này bấm vào phần uh, thêm trang mới này tôi test thử này bấm vào đăng và bấm vào lăn thoái tích rồi bấm vào normal rất tuyệt vời đấy đây là các công cụ để chúng ta chỉnh sửa kéo ấy và như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị đó là cách cài đặt cái plugin để chúng ta làm landing page anh chị thấy đoạn video này hay và giá trị à, vui lòng bấm đăng ký à, kênh của tôi là Phạm Thanh Bình để tôi ra được nhiều video có giá trị hơn cho cộng đồng về marketing. Xin chào và hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi.